đàn ở trắng rừng Các bác có nhớ trước tôi làm một cái video clip, chúng tôi làm một video clip về về hoa ban, ẩm thực hoa ban. Đấy, bây giờ người ta làm uh, uh, lưới này để che phủ mật mơ để uh, ờ, đỡ nó bị mưa đá, sương muối. xem rừng mơ được vặn bát ngàn luôn có chứ mang bẫy lên chứ lên mấy cái mấy chục cái luôn hay là quay xuống dưới kia nhỉ đúng không quay xuống kia đi đặt bẫy thôi cũng được tưởng là đi không không đi vào sâu đâu không lên máy quay nói xí keo ăn khoai keo thúng thì con rồi <laughs> ờ, tay lái trường sơn nó khác Đấy kìa có thằng cháu dại nó đang ờ, <laughs> nhặt củi ấy. <laughs> ờ hả chuẩn bị ờ, bẫy Được có mấy cái thôi Đi phải đi tìm thì mót ngô nữa quá thế <laughs> chuột ăn hết chú đi mót xem đây chính đây à, đặt đấy xuống đây nào xuống này luôn vừa đi vừa mót luôn này là tí nó ra luôn à ừ ra luôn chụp tối là đủ nghỉ chập tối ôi trời ôi, ở những cái hang như thế này các bạn hang cái hốc này những cái chỗ nào đường nó đi thì đạt sẽ đặt bẫy vào đấy cái đường nó đi chứ thoáng hết cả sẽ xem cách đặt vẫy của đồng chí đạt này nhé đất thủ đây nhé cho ngô vào đấy rồi bây giờ tôi nhé mấy chú cháu mận thịnh đời đấy à, xin mấy quả nhé một quả chín ấy kìa ừ. các bạn này ui rồi mấy quả mận này mận to lắm giờ cân trăm nghìn cân đấy đấy thế à? không biết có ăn thua không nhỉ đây mận này ngon lắm này các bạn này đỏ au <laughs> lương thằng cháu mình thôi xe có vướng không anh tục đặt cái thứ hai ở đây đây thôi cứ đặt thôi đặt theo cảm tính thôi đã dạ đâu đi um, chơi thật bấy ở đây mà tưởng đi mua ấy à tưởng đi mua nương à ô này mờ sai chịu chịt luôn này các bác này Thôi, nhiều luôn Chuột phá hoại hết đây này bác này Phá hoại hết này Ngủ ngáy này Chẳng còn gì anh khám mình đi rồi Khám máy rồi không? Em làm khám à? Ủa, cứng lên bàn luôn Anh ơi, Dạ Bây giờ cứng lên bàn Đi mót với chuột rồi này các bác này, kia đẹp chưa? Nắng chói trang luôn ra đợt này uh, dịch giã nhiều anh em cũng không đi được nhiều cả tem thì còn mỗi <laughs> đồng chí đạt đây là còn đang bất tử thôi <laughs> còn mấy anh em là <laughs> hầu như là là dính trưởng hết rồi mình thì mới khỏi được chục hôm cái giọng nó vẫn đang khàn khàn test âm tính rồi test chuẩn đét rồi cái này mà nó đang nó đang ăn ấy. ờ à, yeah. đặt thì... chân đặt hoặc là bắn súng cao su cũng được yeah. trời sắp tối rồi đấy tính người nào thì đi cho đấy chị xem ừ, cho đi nhiều mà nhiều bẫy mà mòn các bạn ừ, chuột núi đá đấy nó có hai loại loại này thì nó nhỏ hơn nhưng mà nó sống theo bầy đàn loại này thì phá phách kinh lắm đợi kỹ đi hôm nào là dạy các bác là bẫy chuột cống tiêu diệt chuột cống bằng cái bẫy này đơn giản đấy, đi này tôi thì chỗ chuột đi này đấy, đấy mới đặt được cái bắp ngô ấy nó nhỏ nhỏ cái này tí nữa ừ. chuột này theo bầy theo đàn của nó mình đi ờ, đi đặt hôm nay là cũng hơi muộn rồi nhỉ nó ăn cũng ăn nhiều rồi ăn ngô ăn gần hết rồi ừ. cây ngô đang ăn hết ừ. ấy bây giờ nó béo hơn nó được ăn ngô <laughs> nhiều như vậy nó béo tốt nó béo tốt mới mới mới kìa đi đặt bẫy này phải đi theo đường này các bạn à, không là quên đấy theo đường là quên đấy lạc cái chỗ nào thấy hợp lý thì đặt thôi ngô lôi rồi đấy thường phải buộc cái dây này vào lúc mà nó sập nó dãy rụa nó dãy chết thì nhiều con nó khỏe nó mang cả bẫy mình đi luôn này chuột này không không nổi tuy con có con to nó cũng nó chuột ăn kia đấy mình mà đặt cái này nhiều lúc nó dãy rồi cái lấy ờ, hoa ban mình nấu à? ôi nhở cái uh, clip mình làm hoa ban hồi xưa năm nay lại hoa ban rồi đấy lúc đấy đi đường ông chủ cũng quay một tí này. hoa ban đấy mùa này đang mấy hôm nay bắt đầu đang nở rộ các bác chắc ngày mai ngày kia là uh, đi hái ít măng đắng về nấu cùng hoa ban các bác này đây là đặt ờ, bẫy này đặt bẫy con con con ờ, con trồn hôi ấy con trồn nó hay bắt gà lấy con chuột con này đặt lên thế này bẫy này cái bẫy này không phải của bọn em chắc ai đi trước sẽ đặt này. các bạn ơi đến anh em chúng tôi đợi khoảng 10 giờ đêm rồi bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu đi thăm bẫy nhỉ cái cỏ cái cái nghe cái đầu tiên cái đầu tiên may mắn rồi cái đầu tiên của lúc mà mặt trong hang đây được một em chuột phơi đèn vào cho các bác nhìn thấy ờ, xong rồi ờ, được một con lại đặt lại ừ. <laughs> ngon lành rồi cắn to phết đấy cái đầu tiên ngồi đợi trên kia mà nghe pạch của nhát cái chuột này không nó không to đâu ừ. con này, này hòn cà nó to ừ, con cà nó có con cà một em các bác ạ sắp Ờ, hai hai chục cái này là, là được khoảng 15 con này là ngon ra nó ứa chúng đây không được nữa lại bẫy này xuống dài bé này nó đi hay ăn đi ăn trước xin chào anh em giờ sẽ từ đây xuống à, đi thăm bẫy đặt từ hôm qua hôm qua nó chưa về ăn mấy nay xuống à, sớm yeah. Yeah. À, nó không chắc phải thu bẫy luôn rồi cũng như một con thật đi sản phẩm các bạn được uh, hơn tôi qua một tí tức bà em rồi giờ lại đi về thôi